đang uh, ờ, xin chào bạn sau đây đang uh, ờ, xin giới thiệu các bạn cần uh, lu máy đứng cần uh, chiều dài 1m8 uh, xin chào các bạn uh, câu uh, lu cá suối Cái này uh, độ cứng uh, u thôi các bạn còn uh, mềm hơn cả ul uh, câu cá suối uh, mương ngão Đấy. Ừ, phần à, đề ba các bạn nên ờ, rất đẹp kiểu này ờ, chống rối dây tốt anh carbon ngọn này đặc các bạn fishing round chuôi cần này ngọn cầm vảy rất thích ngọn ờ, u nên là vảy rất đi các bạn vảy đứng các bạn nhé Ừ, vặn ba Câu từ máy 2500 đến máy 1000 hợp lý Nhẹ Ấn rất nhẹ Đây, Đốt gốc Đốt ngọn các bạn Rất mềm rất mềm rất mềm đầu alo khoen khoen thường các bạn nhé bình dân các bạn mới tập lưu ngọn đặc các bạn ừ, ngọn đặc đo nó ngọn ra hai các bạn gần 2 ly ly 8 cân trọng lượng các bạn xem cái này nhẹ lắm tám mươi gram khá nhẹ tám ba gram hợp lý các bạn câu lưu vừa rồi đang à, vệ sinh đã giới thiệu các bạn cần à, lưu máy đứng độ cứng u chiều dài 1m8 hai khúc đang Fishing à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang Rang sinh